gì ông Bi nãy giờ không đâu thèm chụp hình <laughs> Nhìn quen quá rồi phải không? Dạ không phải Nghịch chứ cái hãng này Đâu có, có cái máy này của nhà ông nói là Sắp có, sắp có cái kia còn cái ờ, còn cái 10 ngàn kia nữa chưa đem đi nữa nước đẹp không nước còn cái hát nữa anh còn còn đặt, còn đặt một một cái nữa hát nữa cái 4.9 đó phải không của anh nè thứ vậy nè Ủa lửa nhỏ vậy luôn hả? Không có dứa, không bự hơn chút anh Bự nhỏ bự chút rồi à. Để bà đi được rồi Để ăn lú Ê anh nói kiểu này nấu xó trồng vô nữa Để đi Lút luôn hả? Này của anh xài Còn làm cho mọi người làm kia rồi Nước từ anh cho dứa tùm luôn Mà nghe Phút nãy hả? Nổi cái chìm em Hả? Có chìm luôn hả? Chìm Chìm nó tới luôn hả? Nó là cái gì vậy? Cái dài quên mới ăn hả? Không, cái gì nó dài nữa anh phải chơi đi đời để không nó sắn nãy em có làm cây mà ta đâu phải năm mùa gì em cùng nãy hả lá lá cùng là cũng hả hả cùng có lan đâu nhớ là lỡ có dính lúa hả te rồi Về te Kìa Đóng cái tay đóng là dính rồi đó Đóng hay không tới tay mà có không? Vốt mẹ rồi Ủa Vốt mẹ <laughs> Ai biết đâu Bự nó đóng thấy dính rồi Chịt hết rồi luôn Hai nó lên giả không ơi Dạ Cá ăn rõ ràng không ơi ruột mẹ nó bắt trước con bi rồi bự đâu bự có thể chạy gì đâu bự đây đồng đội lên nè đồng đội lên nè là chưa đít ai đó có cá có cá có cá có cá cá bự nghe đó dạ. lên nè bả sao rồi bả sao rồi đó đó đồng đội lên nè dạ, bự rồi luôn dạ, dạ. đó nè nè nè đó điện dạ, dây rồi đó rồi bắt kéo lên luôn chứ kéo lên luôn chứ dính rồi nha ừ, có hàng nha chả cá nữa chả cá rồi cái lửa chú heo dính với em ờ, dính em chung rồi Trời ơi. Chả cá lại giọng tiếp. Để chụp hình kia ông Trân nó chuẩn bị chút xíu nào. Không à, cái cái da nó dài lắm. Ừ. Trời trời chúa. Cá đồng đội ghê quá. Lên cái Dạ dạ dạ. Cầm ra ngoài sông luôn, cầm lên thấy ngoài sông cái thấy cái view ngoài sông là hoàng chứ. Đấy, cầm mắt chớp. Cái lớn ghê ha. Hey, Chừng cái ngành á. À, rồi dèo luôn coi ta dèo. dèo luôn dèo có dây Hả? À. lấy dây dèo luôn chứ sao lấy dây đợi kìa dèo rồi dèo luôn cộng dây đi cộng dây đi rồi, tối có thứ mà để nó mình nấu với đỡ đi chờ hả quánh ở vùng hộ dùng <laughs> hộ nữa thấy nó giật tưng tưng nãy giờ me nãy giờ em có quyền em bây giờ em nói nói gì nói gì cũng được hết giờ em nói sao cũng được đó mà cắt hết uh, ờ, 3 mét lê đờ uh, dèo là hết mấy chục ngàn rồi phải không lỗ rồi à. <laughs> đây. đời Trời Cái này coi như mình thả thôi gì anh à mô tô hả mô tô mô tô thôi chứ trên đây nó chạy cái đó không xe hơi nào chạy được ừ, Châu. Không chắc cái đợi. dẹo sao lái luôn dẹo sao lái luôn vô vô cho anh vô không <laughs> cá lướt bán luôn cả tội không cá bán mũi đầu rồi <laughs> còn nó lướt bán luôn bơi hết nổi cá chạy ngược nước cái ghê không <laughs> lạng vào vào luôn dạ có à, không đừng có soi à, đừng có quăng xa làm cái gì cứ thẳng đưa thẳng xuống cho nó thẳng dây xuống từ từ từ là tới tới đấy à. chị hương đủ đuối nha, câu cá không chị còn cái này yếu nước này cho thấy nè cá lại ra. rồi thôi quá đúng không nổi sao nó quá trời ơi dính chứ sao không dính trời ơi trời ơi nè cái dứa này. dứa tùng luôn tùng hoài luôn có tùng hoài luôn dứa ở đây nè con cá quá xinh đã vậy À, nó nó làm giúp đó ung nút rồi úng úng nô đừng nói lầm làm giúp đó ung nút à đừng nói đừng nói cứ gỡ rồi nhét rồi luôn ủa gì nó bự là bự chừng nào bự cả ký hai dưới là bỏ bọc nha ờ thôi bỏ luôn đi rồi má dưới cục chì luôn rồi tôi nghe cái tưng tưng tưng tưng hoài á thôi kéo lên có dứa có dứa nghe đổi mồi đổi mồi nhiều khi nó ăn trùng hổ không ơi à. rồi tóm dây lại rồi cái này nó dính dính cái cái cái cục chì là ra cá nó không kéo được mình không cảm giác dính gì ba à, dạ ba dạ dính cục chì rồi chú ơi nó phải dính cửa lưỡi đỡ quá <laughs> lên rồi cá rồi à, cá rồi không mớ ăn đuối xuống liền mà luôn Ủa, quất cục bự vậy á hả cô lưỡi hết sóc rồi má Ồ tên ghe dính rồi kìa lại dính kìa em ba tùng rồi nha có dứa dứa rồi nha quá chừng rồi quá trời quá đất cá rồi cá dứa nếu câu ở dứa câu con con con con xanh lá nó nhạy hơn ừ, xanh lá là gì con con dứa kia con con trùng trùng lá hả ừ. nước trồi ghê yeah. đi bao nhiêu mét à, gì chú hồi nãy coi xa sâu không mấy mét dạ. chục mét cao lắm ở đây Vậy? Ờ, nước á là giữa lòng là khoảng 15 ờ, mét mấy không tới 18 mét đâu dạ, dạ. má gì chị trôi rồi rồi đâu mai mốt gì đó có đi về bệnh đó chính em gửi cho anh rồi rồi để em kiếm cho này mình quánh cho tới nước rồng luôn đi anh ơi 3 giờ về uổng lắm nước rồng là mấy mấy giờ bánh tới yếu nước đi rồi, rồi tính á lúc cải mình ăn nó ghê chứ đang ăn á không không cái có chừng nó quấn anh ờ cái lan ăn chui chui hen không ơi chứ giống vậy chừng nó nó quấn á chừng ờ, chừng nó chui á cái lan ăn chui hen chừng nó chui á lại lại lại lại từ từ thôi đây dạ không khẩu khẩu khẩu lấy khẩu bây giờ thì sao nó không nó không gặn gặn thẳng luôn có tiếng nói liền có liền đáng ngại ha dứt liền đáng ngại ờ, luôn có chụp vô chụp hình không xấu hổ lắm chú ơi lên hàng chú ơi phát biển liền chứ đây dính lăng nghệ luôn kìa thầy cái lưỡi quá lưỡi nhỏ quá nhỏ đó có con dây mỏ mỏ, mỏ tao kìa dạ dạ không vâng. cọng dây dạ, mỏ dạ, tao kìa dạ. thọt cái luôn đấy thọt vô đi thọt vô mỏng rồi Trời ơi, cá vừa nhịp cái quất luôn rồi, ừ. chưa kịp nuốt nữa nuốt cái gì <laughs> thời gian là đàn mà nuốt cái gì không biết nữa nó lắm rồi đó